tập thứ nhất Một bóng đèn giả sử lúc thắp sáng nó có điện trở là bằng 12 ôm Và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn người ta đo được là bằng 0,5 ampe Đề bài hỏi là hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó là bằng bao nhiêu Và bây giờ thầy và các con sẽ dùng định luật ôm để chúng ta vận dụng tính bài tập này Trước tiên chúng ta tóm tắt đề bài Điện trở của sợi dây là bằng 12 ôm. Cường độ dòng điện là bằng 0,5 ampe và đề bài hỏi là hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây tóc là bằng bao nhiêu. Kiến thức chúng ta đã có là định luật ôm. Ở đây từ định luật ôm về nguyên tắc nếu ta nhân chéo lên thì ta được U sẽ bằng là tích của I và nhân với R. Lúc này các con chỉ việc thay số vào. R bằng 12 các con thay vào đây Y bằng 0,5 các con thay vào đây Và nếu các con bài này nó rất đơn giản nên thầy không phải dùng máy tính Còn những bài phức tạp hơn thì chúng ta sẽ phải dùng máy tính mới nhân được Thì 12 nhân với 0,5 thì sẽ ra được là bằng 6V Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó sẽ là bằng 6V